Xin chào tất cả anh em thì ngày hôm nay cơ sở chúng tôi sẽ giới thiệu cho anh em làm tay cái những cái bộ hồ tài xỉu mà để cho anh em đi lắc tài xỉu chơi tài xỉu đánh tài xỉu bịp ở sòng sới luôn luôn là có cái độ hiệu quả cao và cái tỷ lệ chiến thắng mang lại cho anh em khi anh em chơi tài xỉu ở sòng sới anh em nhé đó thì cái bộ môn mà ngày hôm nay cơ sở bên tôi muốn giới thiệu đến cho anh em đó chính là cái bộ môn tài xỉu 2020 thì à, anh em cũng biết cái bộ môn tài xỉu 2020 này nó hiệu quả ra sao và cái tỷ lệ của nó khi anh em đi lắc ở sòng sới nó là như thế nào đúng không ạ thì rất là nhiều những anh em à, làm tay cái cũng đã phản hồi về với tôi rằng là cái bộ hột tài xỉu 2020 này nó giúp cho anh em gỡ được một phần nào đó thua tha ờ, thì à, tiếp tục clip thì à, sau đây tôi sẽ giới thiệu sơ qua về cái bộ hột tài xỉu 2020 này để cho anh em biết thêm hay là như anh em nào đang có nhu cầu và đang có ý định muốn mua cho mình những bộ hột tài xỉu mà nó mang lại cho anh em cái độ hiệu quả khi anh em đi chơi thì à, đầu tiên khi anh em đi chơi ở sòng sới thì anh em không thể nào tránh khỏi cái phần tăng tích của bộ hột tài xỉu đúng không ạ thì bây giờ tôi sẽ test cho anh em về phần tăng tích của bộ hột này cho anh em yên tâm hơn khi anh em đi chơi anh em nhé đầu tiên tôi sẽ dọi đèn cho anh em hột cực kỳ là trong Đúng anh em tôi có thể bao cho anh em về phần tăng tích của bộ hột này muối thì nổi anh em nhé bộ hột nổi cực kỳ là đều không bị nghiêng hay nặng với bất cứ một mặt nào cả đúng không ạ và khi anh em vớt hột thì anh em lưu ý anh em mình rửa qua bằng nước để tránh tình trạng rằng là nước muối nó sẽ bám vào những cái kẽ hột mặt hột của anh em nó làm cái mô hột tài xỉu của anh em nó bị nặng và lắc không đúng theo cái tỷ lệ mà bên tôi đã làm vào trong cái bộ hột tài xỉu 2020 này lâm ừ. châm thì hoàn toàn là không hít anh em nhé châm cống hít dọi đèn trong nắp chén dĩa là nắp chén dĩa chợ đó đúng không ạ thì bây giờ sẽ là lúc mà tôi sẽ đi vào test cho anh em cái tỷ lệ tối vô một tài xỉu 2020 này thì khi anh em đi lắc ở sóng sới nó sẽ đi đều cho anh em tỷ lệ 5 năm chén tải chén xỉu đó và khi anh em sở hữu và nhận được cái bộ hột này thì ờ, bên cơ sở thì tôi sẽ hướng dẫn cho anh em cách làm sao mà có thể lắc cái bộ hột này nó đi theo ý muốn của anh em nó lắc giữ tài giữ xỉu theo ý anh em nhé đó, thì bây giờ tôi sẽ test cho anh em tỷ lệ đi đều của bộ hột tài xỉu 2020 này xỉu đúng không ạ ba ba bốn lên tài hai năm sáu anh em nhé dùng xỉu đúng không ạ 612 lên tài lại 256 tiếp bộ hội đi cực kỳ là đều anh em nhé 113 đó đúng không ạ bộ hồn này đi rất là khôn đó, tay con hoặc là thầy thợ không thể nhìn như thế tay lắc của anh em mà để đoán được bên trong là về xem về tài là phải xỉu được anh em nhé bộ hồn này đi rất là khó đoán thì chén này đáng lẽ ra là nó phải là lên tài đúng không ạ nhưng do cái tay lắc của tôi nó không được chuẩn nên là nó về bão nhị đó đúng em và anh em để ý kỹ rằng là cái bộ một này lên đôi rất là nhiều để chờ lên những cái chén bão như thế này cho anh em đúng không ạ à, thì những chén bão như thế này thì anh em đi đặt tay cái cực kỳ là có lợi cho anh em này và anh em rất là cần thiết khi có những cái chén bão như thế này thì uh, chén sau đây tôi sẽ trả cho anh em một chén tài anh em nhé đó đúng không ạ 553 bộ hồn đi rất là đều đó, trả cho anh em chén bão à chén à, tài này thì à, vừa rồi cũng đã test cho anh em cái tỷ lệ đi đều thì bây giờ tôi sẽ test cho anh em cái cách lắc giữ tài giữ xỉu độc quyền của bên cơ sở bên tôi và cái bộ hột này cũng thế cũng là hàng độc quyền bên cơ sở của tôi anh em nhé thì ở trên video này tôi sẽ không tiện chia sẻ những cách lắc giữ tài giữ xỉu lắc hột đi theo mình muốn được anh em nhé anh em thông cảm với tôi thì khi anh em mua hột thì à, tôi sẽ hướng dẫn cho anh em chi tiết hơn test cho anh em xỉu cho em giữ luôn xỉu cho anh em này vẫn là 126 lắc cảm tưởng như hột không đi luôn vẫn tiếp tục là xỉu 145 221 đúng không ạ 114 đó thì chén này lên tài thì tôi sẽ giữ luôn tài cho anh em thêm vài chén nữa anh em nhé 356 vẫn là tài đúng không ạ 336 đúng không ạ 346 vẫn tiếp tục tài 256 366 đúng không ạ giữ cho anh em một chén tài cuối cùng này đó, thì chén này nó xuống xỉu đúng không anh em 225 đó, thì coi như đây nó chính là cái chén phản đi anh em nhá thì cái, bộ tài xỉu nào thì à, nó có chén phản của nó thôi không có cái bộ đồ chơi nào hay là cái bộ hột nào mà chuẩn xác cho anh em 100% được đúng không ạ thì anh em đi chơi nhiều thì anh em cũng biết được những chén phản của nó thì ờ, những chén phản nó đen thì anh em sẽ phải chịu những chén phản như thế này nó không đáng kể gì cả đúng không ạ thì ờ, anh em nào có nhu cầu muốn sở hữu cho mình cái bộ tài xỉu 2020 này hay là những cái bộ đồ chơi chuyên về các dòng đồ chơi bịp thì anh em hãy liên hệ với tôi theo ờ, số điện thoại ở trên màn hình anh em sẽ được tư vấn 24 trên 24 anh em đang xem video hãy đăng ký kênh này của tôi để sở chúng tôi sẽ đăng tải lên những cái video chuyên về các dòng đồ chơi tài xỉu bịp mới nhất 2020 sẽ đăng tải lên để cho anh em tham khảo chọn lựa cho mình cái bộ đồ chơi phù hợp với anh em phù hợp với dòng sới và luôn luôn là mang lại cái độ hiệu quả cũng như cái tỷ lệ chiến thắng cho anh em khi đi chơi ở sòng sới thì cái video ngày hôm nay tôi làm đến đây là kết thúc xin chào tạm biệt tất cả anh em chúc anh em đi chơi ở sòng sới luôn luôn may mắn